Okay. đâu cái mặt đáng thương đấy nào không phải đâu cái mặt đấy đấy, thèm ăn gì muốn ăn không You know that I want to be with you all the time You know that I won't stop until I make you mine 像窝在被子。